Báo giá các phiên bản của iPhone XS Max tại MSM 170 lạch chay, iPhone XS Max đen Hàn Quốc 64GB new 95%, giá 10 triệu 850 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone XS Max trắng Hàn Quốc 64GB new 95%, giá 10 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone XS Max vàng Hàn Quốc 64GB new 95%, giá 11 triệu 050 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone XS Max đen quốc tế Mỹ 64GB new 95%, giá 11 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone XS mắc trắng quốc tế Mỹ 64 GB lưu 95%, giá 11 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone XS mắc vàng quốc tế Mỹ 64 GB lưu 95%, giá 11 triệu 650 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone XS mắc đen Hàn Quốc 64 GB nhiêu 99%, giá 11 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone XS mắc trắng Hàn Quốc 64 GB nhiêu 99%, giá 11 triệu 250 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone XS mắc vàng Hàn Quốc 64 GB yêu 99%, giá 11 triệu 350 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone XS mắc đen quốc tế Mỹ 64 GB yêu 99%, giá 11 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone XS mắc trắng quốc tế Mỹ 64 GB yield 99%, giá 11 triệu 850 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone XS mắc vàng quốc tế Mỹ 64 GB yield 99%, giá 11 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone XS mắc đen Hàn Quốc 256 GB yield 99%, giá 12 triệu 650 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone XS mắc trắng Hàn Quốc 256 GB yield 99%, giá 12 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone XS mắc vàng Hàn Quốc 256GB như 99%, giá 12 triệu 850 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone XS mắc đen quốc tế Mỹ 256GB như 99%, giá 13 triệu 250 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone XS mắc trắng quốc tế Mỹ 256GB như 99%, giá 13 triệu 350 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone XS mắc vàng quốc tế Mỹ 256 ghi lưu 99%, giá 13 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone XS mắc đen Hàn Quốc 512 ghi lưu 99%, giá 14 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone XS mắc trắng Hàn Quốc 512GB lưu 99%, giá 14 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone XS mắc vàng Hàn Quốc 512 GB yield 99%, giá 14 triệu 650 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone XS mắc đen quốc tế Mỹ 512 GB yield 99%, giá 15 triệu 050 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone XS mắc trắng quốc tế Mỹ 512GB yield 99%, giá 15 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone XS mắc vàng quốc tế Mỹ 512 GB yield 99%, giá 15 triệu 250 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. MSM điện thoại siêu rẻ, đơn vị chuyên phân phối smartphone, máy tính bảng giá tốt nhất Hải Phòng, hỗ trợ trả góp từ 18 tuổi. Có hỗ trợ không cần trả trước và trả góp 0% lãi suất. Duy nhất chỉ có tại msm.vn 170 Lạch Chay Hải Phòng.